chào Hờ Hen Dạ ơi con chào chú Quyền Linh Hôm nay uh, chú uh, về thăm nhà con Dạ uh, Hai chú cháu mình uh, sẽ đi tìm lại những cái ký ức ngày xưa Dạ vâng ạ Bây giờ mình đi đâu đầu tiên nè Đi lên rẫy chú hả Ok đi rẫy à? Dạ vâng Nhưng mà chú à? lái xe cày đi đi chú Xe này hả Dạ Chú lái được không chú Chưa lái lần nào Chưa lái lần nào Con nghĩ là chắc được ạ à? Chơi luôn chơi luôn Dạ Rồi mình là cần gì mình là Đây Đây là cái gì đây là cái rìu để tí nữa mình lấy củi chú có cái ờ, cái cùi gùi không à dạ không ạ à. đàn ông đi đi rẫy là chỉ có vác cái này thôi à. phải bỏ cái gì này quay như vậy nè chú à cái đồ quay đó hả dạ chú sẽ quay <laughs> hồi xưa chú cũng đã từng quay rồi đó, quay ngồi à. quay xe phải đâu con gì Ê, <laughs> ngồi quay chú. dạ con nhớ cái xe máy cày nhà con ngày xưa là uh, sẽ đổ bằng cái này nhưng mà chắc cái này được đổ lên rồi chú ạ à. đúng rồi xe máy cày độ chạy đi cả nhà chạy đi cả nhà <laughs> nói sao bà kia hướng dẫn cho à, chú linh à. đi em rể của con á chú à, tên là gì inoan magi chú vào đây nè sợ quá rồi yeah bây giờ mình sẽ chờ chú linh ve xe đã tại vì uh, cái xe này có một cái nó hay quanh mình á nếu mà mình không biết điều khiển hen ờ, sờ chỗ đó nên bỏ chạy yeah. Dạ. thường là mình lái xe cày là chỉ có ờ, người lái ở trước thôi chú ạ không ai ngồi đây hả dạ không wow chú thấy có khác xe ô tô không hả chú có khác chứ đây là lần đầu tiên dạ chú lái xe máy cài rồi đó dạ xe này là con có lái được không dạ con lái được sơ sơ thôi chứ không có chuyên nghiệp như chú đây là đoạn đường mà đi rẫy cùng với cả gia đình nè mỗi lần mà lái chỉ có ba ngồi trước thôi thì con sẽ ngồi đây đằng sau xong về là sẽ có củi hoặc là tới mùa gạch thì có lúa ở đằng sau hoặc là cà phê mấy tuổi thì con bắt đầu đi rẫy rồi dạ con nhớ là khoảng học lớp 6, lớp 7 khi mà con đủ lớn á mẹ con cũng rà rà từ những công việc nhỏ nhất cho con làm họ làm cái gì nè à, dạ ví dụ như là những cái công việc nhẹ là bứt chồi cà phê hay là cắt cành này chú à. bây giờ là người ta đã thu hoạch cà phê rồi á mình sẽ bứt những cái chồi nó mập lên hoặc những cái cành khô mình cắt thì đó là những công việc nhẹ à. còn có những công việc nặng là cái hố này nó không có này chú mình phải đào làm cỏ à. À, xong rồi hái cà phê à, theo ba đi trồng cà phê khoảng lúc mà con học cấp 2 á nhà con nuôi được hai con bò ví dụ như ngày trời mưa như thế này là con sẽ đi chăn bò còn ngày bình thường sẽ đi làm rẫy làm rẫy xong á chú là mình sẽ à, tiền thể mình sẽ lấy cỏ bò mang về rồi những ngày mưa này mình không có làm rẫy được tại vì dù có làm cỏ thì uh, uh, mưa lên nó cỏ nó cũng lên nhanh đó chú nên là mình sẽ đi uh, chăn bò Vâng. Dạ, mừng dạ chúc mừng, chúc mừng chú tới rẫy <laughs> bằng chiếc xe lần đầu tiên dạ. à, mình lái không đâu đây con gửi à, chú chú đâu chúng ta đã hoàn thành một nhiệm vụ rất là đặc biệt ngày hôm nay dạ thành công chú thật là giỏi rẫy của con là từ bên này qua con mang gùi để làm gì À, thường là ví dụ như là trên rẫy mà có rau nè hay là mít chín nè thường là hái để mang về à, mình sẽ hái cà đắng này chú à. còn trái chú ơi À. buồn quá cà đắng này là chín chưa dạ chín rồi cái này thì mình sẽ làm nộm uh, giả dạ giống dạ, có cà, cà đắng vậy nè dạ à nhiệm vụ của con là xưa là mang cái gùi đó hái cà đắng nè dạ hái rau nè dạ hoặc là mình đựng nước mình uống để đem đi rẫy hoặc là đựng cơm á nếu mà mình không có về nhà à còn nhiệm vụ của đàn ông là cái là làm cỏ đúng không dạ cái này là cỏ dại thì những cái cỏ này mình sẽ làm hết làm cỏ gì đúng không dạ vâng ạ nhưng mà thường cỏ này là mình sẽ dùng cuốc này chú ạ à. còn cái cái này là dùng để phát những cái cỏ mà cao thì cao quá chú à sẽ phát ngang như thế này đó chú làm cũng được quá đó hả chú làm cũng được quá đó hả dạ chú làm quá được luôn cà phê thì à, mùa nào sẽ có con khoảng tầm tháng 12 thì sẽ thu hoạch cà phê Nãy con có kể chú là những cái công việc nhỏ mà con từng làm ngày trước á Ví dụ ừ. cái cành này khô này chú Thường là mình sẽ cắt nó đi Trời ơi mít Dạ chú chú biết cách mà có những cái trái mà nó hư á chú mình phải ờ, bỏ đi á để giữ lại mấy trái thôi á đúng rồi tại vì là nếu mà mình để cái cây này nó cũng không lớn được mà nó nó làm ờ, hại cái cây dạ. thành những cái trái này nè dạ. mình bỏ đi wow. Dạ. đó để nuôi những cái trái đang ấy nè trái này đang nuôi được tốt nè rồi vườn con có mít nè dạ cái cây này cái gì con Dạ cái này là cây sầu riêng Rồi à, Cây bơ đang uh, chuẩn bị ra trái đây chú này Bao nhiêu lâu thì trái này nó sẽ bự lên con? Dạ con nghĩ là 3 tháng ạ à. Con sinh ra và lớn lên cái vùng đất này Tất cả cây cỏ đường đi lối bước là con rành hết đúng không? Dạ vâng ạ Có bao giờ một mình con ở trong cái khu vườn này không? Dạ có À, lúc mà đi hái cà phê mà hái bói á, là thời điểm đó là ví dụ như là mọi người sẽ phân các công việc khác nhau thì con sẽ thường là mẹ hay giao đi hái bói để chiều ừ. con đi học sẽ có những cái trái cà phê á, là nó sẽ chưa có chín đều nó sẽ ừ. có mấy trái là nó chín rồi á còn nếu mình để lại á, thì nó sẽ rụng xuống đất nên là mình sẽ đi hái lựa những cái trái đó thì thường những cái lúc đó là con hay đi hái một mình cái trái này ăn nó vị ờ, đắng đắng ngon lắm chú ạ có trái gì vậy nó gọi là ờ, trái gì con biết tiếng ed ed là trái gì bọt liếc Tập bò liệt Dạ Nhưng mà không ăn sống nha chú Bây giờ nó đang chín hay sống? Ờ, nấu lên thì nó chín Cái nào mà nấu nó không chín? Trái này không có ăn sống được Mình mình luộc Phải nấu canh, không? dạ Đắng đắng chú ạ Bò ờ, bọt liệt Bọt liệt, đặc bọt. sản Thường là nấu ăn là mình sẽ tách nó ra ừ. Xong mình sẽ lấy cái hột nó đi ừ, Nó xong... giống như dưa hấu non vậy đó hả? Dạ Thì giống giống đúng không? dạ thôi à, cho chú làm kỷ niệm đi dạ broccoli ờ, ờ, ừ. thường là giống như là một cái thử thách đó chú mỗi ừ. lần mà mẹ bảo là ngày mai mình sẽ nấu canh bót liếc chẳng hạn ừ. xong chiều là sẽ rủ mấy mấy bạn mà ở trong buôn á ừ. đi ra rẫy hoặc là mình sẽ đi xin rẫy của người khác luôn xem ai hái được nhiều hơn có những mùa rẫy là hái ớt này để kiếm tiền nữa chú à, coi à, hái ớt con đi bán hả dạ hồi đó là một ký ớt là năm nghìn thường là những cái ớt này là con sẽ đi hái mấy cái xanh á ừ. rồi hái đem đi bán cứ đầy gùi là sẽ về thôi ơi hái mà đầy cái gùi này ớt chắc <laughs> bán dạ. nhiều tiền lắm mà dạ. <laughs> dạ chắc đầy gùi này được khoảng tầm à, ba bốn ký chú ạ à. 25 nghìn à, dạ <laughs> là có được tiền bỏ heo con đường này rẫy á ừ. thì đi ra tới chỗ mà cột bò thì thường là cứ sắt bò tới xong ừ. rồi đi vào rẫy lại này bạt lặn này uh, plan này lặn này ô ờ, ô ờ, ờ. <laughs> con quên có những con thấy kiểu như những cái ức á nó kiểu như là nó in vào con á nên là có những cái từ con dùng nó bị quen <laughs> bị quen điều con nói thử đây con nói những tự dạ. tự cái tiếng giống như này con nói đi là nẹt la mày bạt rồi việt nào phở nục cái mô đường này rất là mòn để đi ra chỗ ruộng để chăn bò cột bò cứ đi đi lại lại á ừ. nó tạo thành một cái đường mòn bây giờ mình nói con đường này á là con đường của hoa hậu đó <laughs> con thấy con là đứa trẻ xa xa quá chú ạ <laughs> hay quậy, quậy hay phá mọi người ạ <laughs> tới ruộng rồi chú đất đỏ là nó hay bám lắm chú ạ khu vực nào con giữ bò dạ. nhiều đâu cái khu này nè chú đây là ruộng ở nhà con nè con hay thả nhà con nhưng mà lâu lâu quên đó là <laughs> nó chạy qua ăn của người ta <laughs> ăn lúa của người ta rồi bị người ta la <laughs> dạ có nhưng mà mình bảo là uh, sao con bò nó ăn không phải mình ăn nên sao con bò nó ăn không phải mình ăn nên em cứ cái này hay nè ủa con bò nó ăn chứ tôi đâu có ăn đâu đúng không dạ thì mình làm gì la tôi đâu dạ không? con con con chăn một lần hai con bò hả nhà con hồi đó chỉ có hai con thôi nhưng mà có đám bạn chăn chung với chú là sẽ đi chung Ngày, ngày xưa là là đây cũng là làm ruộng rẫy hết đấy con hả? Dạ. Bây giờ thì có một số nhà họ đã lên bê tông rồi có tiếng karaoke này kia ha <laughs> dạ đúng rồi ngày xưa là chỉ có những cái âm thanh ếch này nhái này côn trùng chú có cái món này cũng là cái món rất là đặc sản ở ở quê con này món chú ạ à. môn ạ à. à nấu canh chua đó con Dạ con thì chưa có thử canh chua Chưa à. nấu món gì này Hay nấu, hay nấu cái món cà đắng ạ à. Đây là ăn được chưa? Nó còn nhỏ hay là nó bự chút xíu rồi nó ăn được? Dạ uh, thường là lấy cỡ này ăn sẽ ngon hơn Cái gì mà nhỏ nhỏ chất lượng lắm chú ạ à. Cái rồi xưa vậy mà bò cháu đi được hay Đây là rau muống mà khác ở ở dưới quê chú là nó sẽ bự bự không chú? Ừ ở quê con cái gì nó cũng chút ép chút ép vậy nè <laughs> mà ăn rất là, là ngon đúng không dạ hồi xưa à. đó buổi chiều là con cũng hay đi vào đây để hái rau Bây mình sẽ băng cánh đồng này dạ. mình ra đường à, đường lớn hồi nãy để đi máy cài về đúng không con dạ đúng rồi chú mình đi đường à, bờ bờ đi chú thường là tụi con sẽ đi vào những cái bờ ruộng như vậy á chú Chết dạ rồi chú ơi Đây, con sẽ đi dưới đây nó dễ hơn nè <laughs> Ôi nhưng mà dép à, tổ ong siêu đỉnh của chú ơi Vẫn dính trong chân của con <laughs> Nhưng mà hồi xưa là toàn đi chân đất không à Khu ruộng đầy tuổi thơ chăn bò cũng ở đây đi hái rau cũng ở đây <laughs> ngày xưa lúc con chăn bò á dạ có bao giờ con uh, nghĩ mình sẽ làm hoa hậu không con chưa bao giờ nghĩ tới những suy nghĩ như vậy ước mơ lúc đó của con là học giỏi thôi đơn giản vậy thôi dạ chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào giới showbiz chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cô hoa hậu con nói thật với chú là thời điểm đó là con tới lúc mà con học đại học học xong luôn con cũng không có biết về showbiz tới chương trình đầu tiên con biết là chương trình người mẫu xong con đi thi luôn xong con mới bắt đầu tìm hiểu <laughs> ôi chú có một con sâu dính vào tay chú đâu ôi nhưng mà con sợ con không sâu quá không? ở đâu dạ rất rồi đó rồi, không sao hồi xưa con nhớ mấy mấy bà mà lớn tuổi trong buôn con á mình mà ừ. đi ra bờ ruộng của họ như thế này cũng hay bị la à, <laughs> chú ạ sợ đạp lúa dạ, dạ mỗi lần mà lỡ xong mà nước không có giữ nữa con đường này à, con đường hàng ngày à, hen vẫn đi học không dạ vâng anh biết bao nhiêu dấu chân của cô học sinh ngày xưa rồi <laughs> dạ. à. với những cái cây me ở ở trên đường này là những cái gì mà thuộc ở đây là hay hay hay hái trộm lắm á chú ừ, ạ à. hái trộm hả <laughs> dạ vâng bây giờ à, mình có thể hái me nè dạ con à, con kéo nha chú chú hái nha <laughs> ai la không dạ không <laughs> chưa ai thấy chú ạ à. chưa ai thấy hả <laughs> chú ăn thử đi ạ cái này thì chưa lè luôn <laughs> ngọt quá ủa ngọt hả chú mấy này ngọt mấy này ngọt à, dạ đây là cái phương cách mà con gùi mỗi lần có đồ ăn này chú xoay ngược lại cái gùi những cái con đường làng ngày xưa học sinh đi học thì à, luôn luôn có những cái kỷ niệm là mình bị chọc cái này mình phá cái này mình phá cái kia đó dạ rồi mình à, hái lén trộm này trộm kia có bao giờ hay anh bị la <laughs> con nhớ là thời điểm ngày trước của con đó là hầu như là con lén sao mà ít bị phát hiện lắm chứ ạ anh <laughs> bị phát hiện đúng không lén đỉnh cao ừ. tại vì um, hồi đó chỉ cần nghe tiếng là họ ho thôi hoặc là tiếng bước chân là đã chạy đi rồi đó ví dụ như trái xoài này chú lấy cái cây biết cái rớt cái lấy trái chụp cái cây chạy là lên là giật xuống thôi đúng không <laughs> dạ vâng ạ ừ. tí nữa mình sẽ có một cái trò chơi uh, tuổi thơ trò chơi gì vậy dạ chơi um, uh, đánh gậy á chú ạ à. đây thật ra dạ. đủ chưa tao dạ. phải tặng này đi dạ có ạ trời trời trời trời trời <laughs> con xin lỗi cái, cái đầu gối cũng còn ngon quá nha ồ oh, đúng rồi nói tới đầu gối thì con mới nhớ là cái củi hồi xưa khi mà ừ. không có cái này nè chú ừ. mấy cái cây này dùng đầu gối để vẽ à dạ à, để con làm chia hai khúc ạ à. chú chờ con một xíu thôi hai cái cây không được đẹp lắm nhưng mà mình sẽ về với ký ức nên là mình sẽ làm sơ sơ Xin mời tới trường của con à, Đây là, là trường con học cấp 2 Con thấy tất cả mọi thứ đã thay đổi đi rất là nhiều Hồi xưa là ở sân trường này sẽ có những cái môn mà tụi con sẽ chơi Ví dụ như là bịt mắt bắt dê trốn ở những cái cây Hoặc là mình chơi uh, chơi u U là nhắm mắt đúng không? Dạ, chơi u, u. u xong rồi nắm cái tay rồi đó kéo hết hơi dạ. là mình thua đúng không dạ vâng ạ à, năm con học ở đây à, khi rời khỏi trường này là bao nhiêu tuổi à, lúc đó là con khoảng tầm 15 ờ, tuổi ạ khoảng tầm năm hai lẻ tám ạ Lúc đó 15, 16 tuổi có ai để ý được <laughs> Thời điểm đó là ở trong trường con có thích mấy bạn trong trong lớp này kia trường các kiểu Dạ con có thích rồi đúng không? Dạ con nhưng mà nhớ một anh nào đó cái tên gì không hay là một Thôi ngại lắm chú ơi không, hay là một Thôi ngại lắm chú ơi không, tức là có thích rồi đúng không dạ. là 15 16 rồi đó hả Bây giờ 15 à, 16 con rồi. có thích thôi nhưng mà mẹ con hay lắm ở trong buôn mà có mấy anh mà lớn lớn á mà thích con á là mẹ bảo à, con thích anh này không để mẹ đi hỏi cho luôn con là đừng hỏi người đi cưới mà đúng không dạ à, cưới mẹ... Ừ. phải tốn là con bò nè rồi tốn 2 triệu 3 triệu 50 triệu gì đó đúng không dạ đàn trai đòi dư mình phải trả đó đúng không dạ đúng rồi, rồi. rồi là ví dụ gia đình chồng là có bao nhiêu um, em gái hoặc là chị gái thì phải là à, làm lễ cho từng chị một ví dụ một chị lớn là một con heo chị nhỏ là bao nhiêu đó sau này có ví dụ như đếm gùi củi rồi gùi nước có rất là nhiều cái cái cái cạch đầu dòng để đi lấy chồng luôn Nghĩa là nhưng mà lấy được chồng về rồi thì sung sướng sung sướng sẽ là người có quyền ví dụ như là nếu mà anh có giận bỏ nhà ra đi sẽ bị phạt làm lễ ví dụ như là nếu mà anh nó có làm gì đó không đúng đang là 40 triệu trả cho nhà anh đó ừ. thì khi mà anh ấy làm những cái chuyện đó thì phải trả 80 triệu lại cho nhà gái gấp đôi yeah. Dạ. giống như mua đất đặt, đặt cọc mà yeah. Dạ. không không mua là đền gấp đôi vậy đó yeah, dạ, vâng ạ à. 15, 16 tuổi khi con ở ngôi trường này thì lúc đó có giấc mơ gì chưa? Thời điểm đó là bắt đầu có ước mơ tại vì thời lúc mà con học lớp 6, lớp 7 là có các anh chị sinh viên tình nguyện về ừ. Con mới biết là học xong 12 là người ta học tiếp đại học ừ. Lúc đó mới biết là à những cái chị mà con thấy ở ngân hàng mà con thích á, là không phải là chị đơn giản là họ học Xong 12 là họ làm, họ phải đi học nghề Tại vì ba mẹ con thì không có biết nhiều kiến thức Năm cấp 2 là con bắt đầu nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều cái sở thích Sở thích đó làm nghề gì? Dạ, hồi đó con ước thích làm ngân hàng Tại vì thấy các chị thời điểm đó đi vay nợ với ba <laughs> Thấy các chị ờ, mặc đồ rất là nghiêm đẹp túc, mà. đẹp rồi Trời có tiền cho thích. bố mình vay nữa dạ. <laughs> <laughs> nhưng mà đúng là con theo được cái cái nghề đó con đi học cái ngành đó à. tài chính doanh nghiệp ký ức hồi nhà đó trò chơi này là gì mà nãy con chặt cây để à, chú hôm chơi. nay con có một thử thách dành cho chú không phải là thử thách mà con muốn uh, chú chơi với con để một phần nào đó quay lại những kỷ niệm của con ngày xưa ừ. <laughs> là con chơi với bạn con hồi trước là có đất á mình rồi, sẽ đào được lỗ bây giờ có bê tông rồi không có đào rồi, rồi. chú biết đi. trò trò đấy đúng không đây là một trò chơi cũng có... rất là quen thuộc với những ký ức của hàng triệu uh, học sinh dạ người ta gọi là đánh trỏng hay là tán trỏng Ồ, oh, giờ con à, biết tiếng tiếng Việt. Ta sẽ dùng những cái tiếng đây là gì? À, ghê thế. Hả? Ghê thế. Ghê Tức là thế cái à? cây cây khẩy. Ở miền Tây chú là trong trường chú vẫn hay chơi với bạn bè. Dạ. làm cái lỗ xong làm cái vạch tức là chúng ta dạ, để rồi. cây nó nghiêng nghiêng lên nè, chúng ta dạ. bẫy cho nó cây nó bay lên càng dạ. cao thì chúng ta sẽ à, dùng cái cây nó tán cho đi xa thật xa. xa. Tính điểm. Ai xa nhất. Dạ. Xong mình lấy cái cây mình đo luôn. một hai 3, 4, 5, 6 Đó Dạ Thì anh kia đánh 7, 8, 9 là nên thắng Rồi thí dụ nào Dạ Đó Đúng rồi, wow. Sao đầu mình đo từ dạ. đây tới luôn <laughs> Đúng không, đúng không dạ. <laughs> Bây giờ là con với chú thử thử xem là lượng thử có ai xa hơn ai Dạ Nào Bây giờ là con chơi trước hay chú chơi trước ạ? À? con muốn chơi trước tùy con cho con chọn dạ ừ. con chơi trước chú ạ rồi Bạch đây đi chú rồi ok để con né chú nha lâu rồi con không chơi á nếu mà xéo qua bên đó là các anh chị hạ người xuống nha chú cho con chơi lại được không <laughs> chơi lại con, luôn. con nháp sẽ nhát sẽ nhát đây là ký ức của hàng triệu học sinh luôn thật ra là rất nhiều học sinh đã chơi trò chơi này đây chú đều cho để con khởi động ừ. giãn cơ bắp đây chơi lại <laughs> ủa sao nó cũng không đi vậy ôi <laughs> thật ra thế này chú nè. ơi thật ra là con chọn không đúng cái cây thôi dạ cái cây chơi à, này á là phải là đẹp. nó phải đẹp nó phải dạ. láng nó không có gồ ghề Đúng à, thường ấy thì ở miền nam đó họ chọn cây dúi đánh nó kêu nghe đã lắm nó kêu dạ. một cái cốc nó xa dạ. xa luôn Can... bây giờ chú nhắm mắt chú không đánh thắng con rất tài sản của con Ôi. đó con cái hộp gì á chú ạ bây giờ đánh thử cái này cho con thấy tài nghệ của chú nào? hồi xưa là chú còn chơi giày nữa nè con dạ vâng nè đó, đó chơi giày cũng thắng đó nè một hai Wow Thắng không chưa? Thấy chưa? <laughs> Thế này là không? Dạ đúng rồi Một, Móc lên. hai wow. Đó, ví dụ như thế ha Rồi những cái trò như là hái me, me lén, hái xoài lén Nhiều cái lén lắm, ví dụ như là hái đã lén rồi, giả dạ, muối cũng lén lấy muối của mẹ rồi Tới trường ăn lén tiếp Đúng rồi Dạ, Thầy trong lớp <laughs> đang, đang dạy đúng không? Yeah. <laughs> Dạ chú nhưng mà cúi xuống như vậy dễ bị phát hiện lắm Ủa vậy, chứ con chuyên nghiệp rồi chứ con chuyên nghiệp rồi sao? dạ con ngồi vậy nè con vẫn ngồi im cô giảng chấm chấm rồi dạ, cô biết là nhai chú đây cô ăn thử đây đây là ký ức của hồi hen nè muối đây tập đi học bút viết rồi xoài dạ chùi vậy này y dạ. chang luôn chú ạ chú như nào nhưng mà con ngày xưa là sẽ chia muối với các bạn á chú con sẽ hai lá dạ đây dạ, bạn ơi cho con xin à dạ, à dạ cho con xin muối ngon quá chú ơi dạ bộ đang trong lớp đi chú ăn cái lớp sao dạ đây con sẽ ăn trong lớp như vậy cô đang giảng bài con sẽ thò cái tay con xuống dưới cầm bàn con chấm chấm xong rồi cô bắt đầu xuống giảng thì con im rồi cô quay lên viết ừ. ừ, ừ, ừ dạ quay đi à, ngày xưa ta nói là phá làng phá xóm à, phá vườn phá từ này kia đó nhưng mà không có ký ức nó không vui thật ra mình phá chút chút cho nó vui thôi chứ không nên à. phá nhiều đâu tôi lần đầu tiên ăn xoài hoa hậu ngay tôi học hoa hậu ngày hải lén luôn trong lớp của hen đó có một kỷ niệm ừ. nào không bao giờ hen quên không dạ có chú ạ còn nhớ là trong cái lớp kia của con lúc đó là con học lớp 7 1 ở bên đó ừ. ừ lớp 6, lớp 7, lớp 8 là lúc đó con rất là ngại giao tiếp mở miệng ra nói chuyện với các bạn là người kinh ừ. thành ra là mỗi lần mà con muốn thích bạn nào trong trường á không phải thích trai đâu nha chú <laughs> thích các bạn với các bạn nữ ừ. là con thường chơi là viết thư xong rồi gặp bạn đó cũng không dám nói khều khều đưa cái thư làm quen bây giờ vô vị trí đó coi còn dạ. nhớ cái vị trí bàn số mấy không dạ có ạ à. bàn ghế đã thay đổi nhiều rồi chú ạ à. hồi xưa là con ngồi ở bàn này tại vì con cao con ngồi kế bàn đằng sau một bàn dạ coi như chú là bạn trai ngồi trước đi không biết thư vậy hồi đang chăm chú nghe giảng bài bạn sao ồn quá để tôi học nha Thank you. <laughs> đó hồi em hồi lúc mà con nói chuyện vậy á chú ạ <laughs> đây không chỉ là tình trạng của hờ hen đâu mà tình trạng của nhiều học sinh lắm cũng không phải nhất thiết là người mình thích đâu mà là ví dụ như là uh, những cái người bạn khác ví dụ là tí nữa uh, học xong mình đi hái xoài nhà cũng là ghi giấy đưa nhưng mà con thắc mắc tại sao địa điểm đó ra chơi mình không nói mà cứ phải trong lớp mới có những cái ý tưởng đó <laughs> chú con có thêm một cái lá thư nữa đó là lá thư con kết bạn với những người mà con ngại nói chuyện nhưng mà không phải là bạn trai <laughs> đâu mà là bạn nữ con sẽ viết dài hơn tâm sự nhiều hơn khen bạn hay là làm gì đó nói chung là viết rất là nhiều luôn xong rồi gấp hình thù vẽ hoặc là sơn lên rồi à. tặng cho bạn con con còn ký ức những dòng chữ đó không dạ có nào Hãy ví dụ như là lúc đó là con quý một bạn một bức thư kiểu như ngắn gọn vậy thôi <laughs> cái cây này cây gì lạ rồi hả anh à đây là cây lục bát ăn được không dạ ăn ngon nó có rất là nhiều hạt nó sẽ giống trái mãng cầu tây á nhưng mà nó sẽ ngọt hơn thơm hơn bùi à. hơn và cái màu nó trắng trắng ừ, dạ. đây có một cây lục bát vuông của chú có cây bình bát bình bát <laughs> đây là một trong cái điểm nhấn một cái à, điểm rất là đẹp của Hờ Hen đây Dạ vâng ạ để... Đây là dự án nước sạch để uống à. dành cho buôn Hồi xưa là ở quê con là mọi người đi múc nước ở suối á ừ. nước bây giờ nó không có được đảm bảo nữa ừ. thì cái nước này là nước lọc sạch luôn để cho mọi người có thể uống học sinh uống vậy nè <laughs> đã quá nước sạch cảm ơn hoa hậu hoàng vũ hờ hen đã có những dự à, án cộng đồng rất là tuyệt vời tính ra là dự án nước là trong vườn nhà của con luôn à vườn nhà luôn dạ. hả Đấy, bây giờ mình vào cổng sau của hậu hoàng hen dạ đây là vườn của gia đình à, chú ạ ừ. Ờ, chỉ để trồng rau thôi đây là cây chồi mồi nè chú chồi mồi là gì cây chồi mồi là cái trái ở trong rừng á mà con mang về tại vì đây cũng là một cái phần ký ức của con cứ mỗi buổi chiều là lên à, lên rừng để hái ăn dạ. được không Dạ có, nhưng mà bây giờ là chưa có trái Cây trái nó ra đẹp kinh khủng luôn á chú ạ ừ. Đây là nhà dài Ở đây là có củi thường xếp như vậy Dạ thì đây là những cây văn hóa mà rất là dễ nhìn thấy Nhưng mà bên cạnh đó có những cái văn hóa mà rất là tuyệt vời à, Sẽ mang lại năng lượng, niềm vui à, Cũng như là một cái gì đó niềm tin à, Về một tương lai gọi là rực lửa hơn Có ánh lửa nên là sẽ mời chú Quyền Linh đến với một đêm rất là đặc biệt Đấy. đây là một điều đặc biệt mà con rất là ít chia sẻ luôn có thể nói thời gian trôi qua rất là nhanh như vậy ờ, một hờ hen đã lớn lên từ trong buôn làng từ trong ờ, con suối con nương lớn lên từ ờ, không khí của đại ngàn và dạ. đặc biệt là trong đó có anh nữa. dạ à, thật sự là khi mà nhìn ánh lửa thì có rất là nhiều cảm xúc ùa về đầu tiên mà mình được ờ, nhìn thấy những người lớn họ đốt những cái ánh lửa như vậy và tới cái thời khắc mà mình tự cầm cái đuốc để châm lửa là một cái màu sắc khác hầu như là người ED của con hay nhà của con tới thời điểm hiện tại mọi người vẫn thích nấu bằng củi ánh lửa này rất là quen với gia đình của con con nhớ cái thời điểm khoảng tầm cấp 1 của con á lúc đó là điện chưa có về làng ừ. một là đốt đèn dầu nếu mà hết dầu thì chỉ có đốt bằng củi vậy thôi ánh đèn này cũng là một ánh đèn mà soi sáng để con ngồi học ấy vào những cái dịp tháng 11 tới tháng 1 đó là thời tiết khá lạnh thường ở thời điểm đó thì ông bên cạnh con ông hay đốt những cái lửa này xong con trải chiếu ngồi cái bên ngồi viết học buổi sáng là thường con cũng hay dậy sớm để học bài thì mẹ cũng là người đốt cái lửa để nấu đồ ăn thôi hay là cái lúc mà con tập tành nấu ăn nữa à. <laughs> hay bị bỏng tay lắm tại vì lúc đó là vừa chăm em mà vừa đốt lửa để nấu đồ ăn cho cả gia đình con rất là nhớ cái thời điểm mà rất là lạnh ở quê con luôn thì ờ, ba con nhóm một cái lửa ở ngoài đường á ừ. lúc đó là thường là cuối tuần là mọi người sẽ không có đi làm buổi sáng hay buổi chiều ba hay nhóm lửa đó xong mấy chú sẽ ngồi lại với ba rồi ngồi tâm sự về cuộc sống những đứa trẻ nhỏ nhỏ như con á là cứ ờ, cứ có cái gì kiếm cứ quăng vô lửa để nướng thường là mùa mưa sẽ có bắp này khoai lang ừ. <laughs> dạ trời bây giờ nhà mà có bắp con... khoai lang mà nướng như này nữa thì tuyệt vời ha dạ vâng ạ ừ. nhà con trời lạnh á lúc đó kiểu như hơi bị thiếu quần áo thì thường là mẹ sẽ nhóm bếp như vậy gia đình con là sáu anh chị em là có mẹ với ba xong rồi tụi con cứ ngồi che em chúc cái bếp của nhà con tới thời điểm hiện tại vẫn còn dùng cái bếp đó ừ. dạ khoảnh khắc đó con cũng thấy rất là hạnh phúc những cái ánh lửa thế này thì chắc nó cũng không gì xa lạ với người đồng bào đặc biệt là ở vùng cao nguyên như thế này có thể là lễ hội là những cái dịp rất là quan trọng mà mọi người sẽ thiêng về cái niềm hạnh phúc con nhớ cái cảm xúc mà lần đầu tiên mà con được thấy khi mà con lúc đó còn bé mà nhìn những người lớn họ nhảy múa xung quanh đó. đó đó là mình cái nhìn về ánh lửa mình ước được lớn như tất cả các anh chị ở trong buôn được nắm tay được múa nhạc nhịp xoan mà lúc đó mình còn nhỏ mình cứ đứng rìa rìa rìa này nè phải chăng là trong ờ, một thời gian luôn luôn có những cái năng lượng từ những cái ánh lửa thế này dạ. để có thể vượt qua rất là nhiều cái khó khăn những cái vất vả trong cuộc sống dạ. để trở thành một hoa hậu như bây giờ con nghĩ là có ánh lửa cũng là một cái gọi là tiếp thêm cho con năng lượng con rất là nhớ cái hình ảnh mà con trở về quê cái thời điểm mà đón con trở thành hoa hậu ấy ừ. lúc đó là mọi người đốt lửa rất là lớn luôn và con có cơ hội châm lửa khi mà con mới nhóm lên một cái là lửa bùng lên con thấy được cái sự gọi là giống như là một cái cơ hội giống như con chạm được cái vị trí đó đó thế là hào quang bực lên bự mà lúc đó con cảm giác rất là hạnh phúc luôn rất là nhiều người xung quanh con và mọi người cùng cổ vũ và đó cũng là lần về quê của con mà con rất là nhiều cảm xúc luôn cái bắt tay cái ôm của tất cả mọi người hay mọi người cười hạnh phúc cũng làm con ờ, xúc động mặc dù lửa rất là nóng nha chú ừ. nhưng mà mọi người múa hát những bài hát của người đồng bào của con á ừ. múa xoan dập dập dập ờ, thí dụ con, con, con thử nè thế nào thử nào <laughs> mỗi lần mà chú đi ờ, đâu mà vùng cao hay là đến một cái nơi nào đó mà có đồng bào ờ, dân tộc uh, sinh sống đó chú là thích không khí bên ánh lửa này dạ. mọi người nắm tay nhảy thậm chí là có còng có chiên gì nữa ha dạ à, đúng rồi sẽ có còng có chiên à. người hát với anh lưa bập bùng chẳng hạn đó cứ đúng vậy chú nhưng Đấy. mà cái hay của mọi người đó là mặc dù lửa rất là nóng nhưng ừ. mà vẫn dồn lên dồn lên đúng không à. à một cái bài thì ed nào đó không à, mình đưa cái anh hờ hầm như ra bài này là phải hát nam nữ á chú ạ à, dạ chú không biết tiếng ed đó, dạ, à, ví dụ con hát bài ừ. mình đưa cái anh hờ hầm như ra mê ra đây bên y là ơ dòng à dòng thì ra. chú sẽ hát là dòng buôn uh, buôn sài gòn ơ đầy à dung buôn Sài Gòn dạ, ờ, ờ, dạ. dạ. <laughs> đó đó là bài hát mà mọi người thường rất à. là thích hát nó ý nghĩa gì uh, hen đây là một cái câu hỏi thăm đối đáp nam nữ à. dạ à, chú ơi là một cái câu mà rất là quý mến á ừ. như là bé cưng hả à, cưng, cưng liệt thiệt là cưng à, hả dạ cưng thiệt là cưng à, dạ. là ở trong buôn nào thế ừ. thì cái, cái câu hồi nãy là con nói chú là chú ở buôn ở trong sài gòn ừ chú ơi buồn sài gòn <laughs> chú ơi buồn thành phố hồ chí minh <laughs> ờ, dạ. bây giờ con hát nguyên một bài để thử ờ, chú dạ. nghe coi chú thích thích về là hiểu đó đó dạ. ừ. vậy thì con sẽ tự hát đúng hết rồi, tự, hát, hát luôn đúng nha. rồi tự hát hát luôn đi nhưng mà con cũng không thuộc hết đâu kệ nó được <laughs> ờ, lúc nào hay lúc đó thôi hào hào mia ra lại buồn đi là ở chủ điện buồn sinh đứng là ở dòng ngà hào hào mia ra ơ la vật đụt cu là là ơ la cái chủ rống gan là là rồi cứ điệu như vậy á à. rất là bập bùng luôn bố tôi ra sài gòn <laughs> quên sài gòn là ở đây à <laughs> dạ bà quỳnh linh nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta luôn luôn hướng về những ký ức như thế những kỷ niệm như thế nó chính là tinh thần là động lực là niềm vui chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục bước qua những chặng đường mưu sinh tất bật đầy khó khăn cảm ơn Hen rất là nhiều về câu chuyện từ hồi sáng đến bây giờ luôn truyền của ta những năng lượng tích cực dạ cảm ơn tất cả những cái sự đón xem trong hành trình vừa rồi của Hen Hen chia sẻ lại những hành trình tuổi thơ của mình để tất cả quý vị có thể thấy rằng là à Hen không phải là được uh, sinh ra là có tất cả mọi thứ à. nhưng mà qua những cái hành trình được rèn luyện được trưởng thành À, được dạy dỗ ở trong cộng đồng mà Hen có được ngày hôm nay. Hen luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì những cái điều đó và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Hen. Và Hen cũng chúc cho tất cả quý vị hay là những bạn trẻ à, sẽ luôn có những cái ước mơ và luôn theo đuổi những ước mơ của mình dù có khó khăn hay là vất vả hay thậm chí là mình bị té ở một cái vực khá sâu nhưng mà cứ mạnh mẽ bước lên rồi có một cái cơ hội nào đó chúng ta sẽ chạm đến những cái thành công phải không chú tuyệt vời